ký hiệu dòng quốc gia dành cho thị trường nội địa Nhật thì biết là riêng thì bếp này á, nó có model là KRM660 VTC ờ, VCT đây là cái nội thất ở bên trong của bếp đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem được cái ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp cho các bạn được xem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 thì nó, nó giúp khi mà các bạn nướng á thực phẩm các bạn nó sẽ chín đều cả hai mặt các bạn không mất thời gian và công sức để mà mình chảo trở lại nó rất là tiện lợi thì cái tính năng đầu tiên ở đây mà tôi sẽ thử cho tất cả các, tất cả các bạn được xem á là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt tôi sẽ mở cùng lúc cả ba bếp ở đây sẽ mở là hai bếp nấu đây đây còn một bếp nướng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 đây bếp đã tự động giảm nhỏ hơn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao động bên trái đây là 260 bên phải của tôi là 290 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á nó tiếp xúc với cái đáy nồi và nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây là một pin sạc như thế này đây đi kèm với nó là một ống sạc với đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này thì cái tuổi thọ của viên pin sạc này á nó sẽ vào khoảng là từ 3 đến 4 năm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 Ờ, các bạn sẽ bước vào cái lò xo này đây lò xo này các bạn sẽ móc một cái lò xo này vào phía trên đầu cực dương dấu cộng với pin đây nó sẽ một lỗ nhỏ sẵn như thế này đây các bạn móc vào như thế này đây để chúng ta cố định lò xo lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ bị bung ra bên không biết á thì tôi sẽ làm sẵn một cái đầu pin chờ cho các bạn để các bạn có thể cắm vào phóng sạc vào để mà chúng ta có thể sạc pin đây đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường thì uh, tiếp theo á, tôi sẽ nói về các tính năng của bếp đầu tiên ở bên tay trái chúng ta sẽ có tính năng là nấu cơm và nấu cháo đây đây bên trái là nấu cơm và bên phải là nấu cháo đây thì ở tính năng nấu cơm này á ở bên Nhật á, họ sẽ có một cái loại nồi chuyên dụng để mà nấu cơm ở trên bếp ga như thế này nhưng mà loại nồi đó ở Việt Nam á, thì tôi vẫn chưa được thấy nhập khẩu về nên khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm này á thì nếu nha các bạn có nồi áp suất á, thì chúng ta nên sử dụng nồi áp suất còn nếu mà không có nồi áp suất á, thì các bạn nên lựa chọn những loại nồi mà nó có đáy dày một chút thì nó sẽ cho chúng ta độ chính xác hơn và các bạn cũng nên kéo cái gạt lửa này từ mức ở giữa như thế này thì nó cũng sẽ cho chúng ta ngọn lửa phù hợp nhất để các bạn có thể nấu cơm thì khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm cháo này các bạn lưu ý á khi mà các bạn bật bếp lên thì trong khoảng từ 3 đến 5 giây á, thì các bạn phải lựa chọn tính năng luôn nếu mà các bạn để quá thời gian đó thì nó sẽ ghi nhớ tính năng đó các bạn chúng ta không nên lựa chọn được đây các bạn phải tắt bếp và mở lại nè đây ở đây là tính năng nấu nước sôi thử tính năng nấu nước sôi cho các bạn xem đây. ở bên tay phải chúng ta đầu tiên sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây các bạn ấn vào dụ khoảng từ 3 cho đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì ở ờ, điều kiện bình thường á như, như ban nãy tôi đã nói á, thì que cảm biến này nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ra nên khi mà các bạn sử ờ, các bạn rang xào những món ăn á món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, thì các bạn phải kích vào tính năng rang xào này lên thì khi đó qua cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không có vấn đề nhiệt độ sẽ bị kiềm hãm lại ở cái bên là tính năng chọn nhiệt độ chiên đây các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ đi 160 180 hoặc là 200 thì các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ mà nó phù hợp với thực phẩm các bạn chiên thì cái nhiệt độ khuyến cáo sử dụng của nhà sản xuất á, đó là 180 độ thôi vì theo nghiên cứu bên Nhật á, khi mà các bạn chiên nhiều ăn ở nhiệt độ quá 200 độ qua nhiều lần nó sẽ sản sinh một hợp chất gây ung thư nó rất là hại cho, sức khỏe nên đó là lý do vì sao nhà sản xuất họ thiết kế á. cái nhiệt độ tối đa ở đây là 200 độ và cái nhiệt độ khuyến cáo sử dụng là 180 độ đó là vì đảm bảo lửa sức khỏe cho chúng ta khi mà các bạn sử dụng mâm á, và vỉ này để mà nướng á, thì các bạn cũng nên đổ một ít cái lượng nước vào phía dưới ờ, cái mâm hứng như này thì trong quá trình trình các bạn nướng cái hơi nước bốc lên thì thực phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn thì đối với dòng biếu Nhật này á nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì đầu tiên đây là biếu luật xuất xứ từ Nhật thì các bạn cũng biết từ xưa đến nay á những mặt hàng của Nhật á sử dụng nó rất là bền thì biếu ra Nhật nó cũng không ngoại lợi sử dụng nó cực kỳ là bền và cái thứ hai á nó rất là tiết kiệm ga thì uh, theo khảo sát một số khách hàng đã sử dụng á, họ cũng cho biết á ở gia đình của họ có bốn người một ngày bọn họ nó ăn hai buổi á, thì một bình ga nó sẽ có giá vào khoảng từ 320 đến ba trăm rưỡi thì uh,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 pin sao trời thử pin không cắm vô chắc tôi coi đánh đạn thật được chứ tôi sử dụng luôn vậy ở đây chúng ta sẽ có nóc che đầu chia lửa từ miệng nóc đây thì đối với cái loại nóc che này á các bạn sẽ có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không ra vấn đề á là nó sẽ bị xảy ra tình trạng mục rỉ sát bể như là những loại nắp sắt thông thường thì công dụng của nắp che này á là nó sẽ giúp ngọn lửa chúng ta sẽ được tỏ đều ra và không bị chụm một chỗ